Xin chào các bạn, chạy hàng lại còn được nhận quà nữa. Ô lạ quá, có chị khách mang tặng con gà. Lần đầu tiên trong đời được khách hàng tặng quà, ngại không dám lấy nhưng chị cứ bảo là dùng hàng của em thích lắm. Chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như vậy, dùng xong bao nhiêu người khen, chồng thấy trẻ quá. sinh quá lại còn ghen nữa, nên yêu chiều hẳn em ạ, à. chị hạnh phúc lắm. Đó là chị Ngọc Trinh, Khách em đấy chị ạ, à, bình thường định khách chưa xong ấy thế mà chị mua xong. Chị giới thiệu cho bao nhiêu bạn cùng mua, nay còn gửi gà tặng nữa, ngạc nhiên như mơ giờ vẫn chưa tỉnh hạ. Chị được em gội phủ bạc miễn phí, sau đó ưng cái bụng nên lấy mấy chai liền. Bán hàng chất vui lắm các bác ạ. À. Cho là nhận, việc mình làm hôm nay thì đó chính xác là những gì ta nhận được trong tương lai. Golaze theo cơ chế thông minh, tác động kép làm bằng các tinh chất thảo dược quý hiếm, tự nhiên lành tính như trái nhàu, lô hội, ô liu, cung cấp dưỡng chất cho tóc, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không chứa ammoniac, không paraben, không sót, không phai, không hại da đầu. Cần tư vấn thêm để sử dụng miễn phí, an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.